à, bố ơi bây giờ bố bảo là muốn học vì đam mê đi chịu rồi chịu bố lười thế mặc áo khoác làm gì để còn cô bún cái đứa chảy mỡ rồi đấy à, xin chào các bạn đã lên kênh của mình mình là duy anh tại phòng thì đây là nhà của mình mình mới chưa ăn cơm ông mình ông mình đi đâu với còn bà mình trên việc cúng à, bún ơi bún rồi thò đầu xuống cười lên nào cười lên cười lên không cười ư ừ. này các bạn đi bức ảnh mình hồi xưa không đẹp lắm còn bố Tuynh hồi xưa bố Tuynh bị téo cái tay ông luôn đây nhà mình còn có kẹo à ư cho mọi người xem đây mọi người nhìn này toàn là kẹo thôi đấy kẹo trong đấy rất là ngon luôn mọi người cho tôi tí tôi úp điện thoại xuống để cho nha rất là ngon còn rửa mày thì cái đéo thì phải ngon có cái nào là cái không ngon đâu bố cũng là trẻ em mà cũng ăn cũng ăn đồ vật của trẻ em bún gì à bố ơi à, bố đâu bố đó không đúng à. đâu ừ bố ngon lắm Ừ. ngon Bố ơi, bố thấy ngon không? Không ờ. Ừ Đấy các bạn, mình siêu tà luôn Mới học lớp 1 xong, cô giáo đã dạy hết chữ ba mẹ rồi Đây, tôi cho các bạn xem Đây, mở em này Đây, tôi cho các bạn xem M, em M, e nặng mẹ rồi Cộng thêm bờ ô bu sắc bố cộng thêm bờ a ba huyền bà cộng thêm cộng thêm ô hò ô hô ờ ô ngờ ông ô ngờ ông được rồi mọi người nhìn không mọi người vậy chơi cô thoải mái hơn dễ không ạ bé em mình kia kìa bố mình đây bố mình da hơi đen đen tí mày trắng đây không không qua tết trung thu cậu tôi mua cho một cái ô tô điều khiển này nên tôi sẽ cho các bạn xem đầu tiên công tắc của nó sẽ bật vào vào cái nút này nhá đây luôn này ok đây là cái nhạc điều điều hiển thì không có nhạc đây tôi cho các bạn xem đây các bạn muốn bấm nút nào không được nút sang bên trái này, này nó quay vòng tròn các bạn nhìn không máy thu ra nhanh lên ui mày không biết gì xảy ra ấy à à rồi mày ơi sao mày quên một trò chở tao mù mắt rồi đây này Cái phát ánh sáng này đi trong bóng tối tối được nhá Mọi người ơi Con robot này tuyệt á con này là 50 nghìn một cái đấy bây giờ mình sẽ sẽ cho các cậu thử xem các video cuối cùng là những cái này đồ chơi đồ chơi của mình là có nhiều nhất hồi chưa chết trung thu cũng thế bố mình mua ba con lợn hồng hồng kia à? đánh chút bò chút gì đấy nhỉ rất tuyệt đây ảnh ảnh ông mình phương đây là ảnh mình này đây là ảnh bác mình này còn mấy cái ảnh bằng gỗ ba cái ảnh bằng gỗ nhỉ hình thoi nhỉ mình có một cái đồng hồ gỗ và một cái đồng hồ gỗ thủy tinh đây loa xong rồi tivi nhà mình giấu á đây dây chuyền của mình xong rồi nhẫn xong rồi vòng tay các kiểu đi đi đâu ai cũng bảo thằng này giàu thế thì cũng phải chịu em mình à em mình em trai em đâu em mình là con em gái nhá không phải em trai đâu nhìn giống em trai nhìn bụng mấy cái nhìn buộc cái sừng không đây hôm nay là đồng mồng 15 đấy nhở thật đấy tôi nhìn như vậy tôi là thật đấy Thế mà tôi đi học thì nhà dễ quay hậu Đúng Đây là giấy tất bố tôi này khôi lắm Ờ, mọi người nhớ chia sẻ bấm like cho mình nhá Bây giờ tạm biệt tất cả mọi người Tại vì hôm nay tôi đang rất nhiều việc và bận Thôi nhá Bye bye đi Ngọ ơi bye bye tôi đi Giờ không bye bye hả tôi tự tắt đi đây